Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp đã quay trở lại với kênh YouTube của T Casino. Thì à, như anh em đã biết đấy, là T Casino với 15 năm kinh nghiệm trong nghề chuyên cung cấp tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp cho anh em về chất lượng, giá cả thì à, luôn là tốt nhất thị trường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 đây là loại à, R6 cải tiến nha anh em Đấy. còn đây là ống dài à, <coughs> đây anh em với cái loại ống này này à, các anh em đội già trước hay sử dụng để chiến đấu chính là cái loại à, ống cảm ứng à, loại dài này anh em nhìn thấy không ống rất là to và dài đúng không ạ nhưng mà nó đánh rất là hiệu quả luôn loại ống dài này chỉ cần anh em à, lấy đủ được khoảng cách à, tôi sẽ à, <coughs> nói cho anh em thế này đây nhá đây là một cái ống cảm ứng ống này thì à, lúc anh em khi đi chơi này Đấy. chắc chắn là anh em phải uh, cột vào uh, ống đồng Đấy. chắc chắn là anh em phải cột vào ống đồng rồi thì nó mới có thể ngụy trang được Đấy. nhìn này bộ máy cũng rất là cồng kềnh đúng không ạ thì cái này rất nhiều anh em đội già thích đánh nhá đánh lại ờ, đánh được cái đội này nhưng mà anh em thế hệ trẻ thì không sử dụng loại này nữa mà sử dụng thêm một cái loại dòng máy R6 cảm ứng cải tiến ống ngắn anh em nhìn này ống đã được thu gọn chỉ còn nhỏ bằng thế này thôi Đấy. đầu rung được đưa ra ngoài Đấy. rung rất là êm và chính xác Đấy. khiển nó có sẽ có một cái khiển khi anh em bấm khiển thì nó sẽ rung đây mình sẽ ví dụ cho anh em mở máy lên này Đấy. thì có vị cả khi bộ vị này là bộ vị được vào hàng nha anh em anh em cũng có thể ờ, Đấy, anh em nhìn khi ở cạnh vị vào hàng nó sẽ rung như thế này ok anh em tắt máy đi đấy khi nào chơi mình sẽ mở lên cho anh em đó thì à, anh em nhớ để chơi được cái bộ à, máy R6 cảm ứng thế này thì anh em phải vào được hàng cho mình đấy, anh em đây là một bộ vị được, đã được vào hàng à, ngoài cái bộ vị vào sẵn hàng bên trong thì à, bên T Casino còn cung cấp những bộ à, vị chấm vị chấm đầu nhỏ như đầu nhỏ như là mũi kim tăm thôi những bộ vị chấm ờ, Ngày nay những bộ vị chấm thì mình không để sẵn ở đây Lát nữa mình sẽ lấy cho anh em xem ở video lần sau Anh em hãy ấn đăng ký kênh để à, xem tiếp video của Tây Casino Để mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ vị chấm nhỏ bằng à, đầu tăm Đấy. Anh em sẽ quân vị hoàn toàn là xanh chín Đấy. Nhưng mà khi anh em à, chạm tay kiểm tra vị thì anh em sẽ vào hàng Đấy. Chấm trực tiếp cái chấm nhân chấm Nhân chấm nó màu đen giống hệt lá bài Và anh em có thể chơi được Đấy. Còn đây là một bộ vị uh, đã được vào hàng sẵn thì anh em có thể đặt từng lá bài một anh em muốn đặt lá bài nào thì bên mình đều có nhé Đấy. À, vị cảm ứng này thì ờ, giá hơi cao một chút nhưng mà đổi lại anh em sẽ ờ, chiến thắng mọi cuộc chơi khi anh em biết cách chơi cách chơi con R6 này rất là đơn giản thôi à, mình cũng là thợ đã từng sử dụng cái máy R6 này rồi thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm nhỏ khi anh em đeo máy R6 này cái cách đeo máy R6 này anh em sẽ lấy cái kim băng này anh em uh, cài vào trong người Đấy, em cài thường thì mình sẽ cài trong áo à, mình sẽ cài ở bộ phận ngực này trước ngực Đấy, trước ngực Đấy, anh em nào mà bụng to ấy, trước ngực nó sẽ võng xuống đúng không ạ anh em sẽ cài cái máy này vào đấy lấy cái cuộn băng dính này anh em dính chặt quanh bụng quanh cái phần trên bụng lại phần ức ấy đấy anh em dính quanh cái phần đấy rất là kín đáo luôn mình chia sẻ luôn cho anh em như vậy rất là kín và đầu rung anh em sẽ đấu ra ngoài Đấy. đầu rung anh em sẽ đấu đấu vào một điểm nào đó tùy anh em cảm nhận được thì anh em sẽ đấu cái đầu rung đấy vào đấy. khi uh, anh em chơi anh em phải lấy, bỏ ra vài cái tiếng mở bát đầu tiên để anh em lấy cái khoảng cách đấy. anh em phải bỏ ra vài tiếng mở bát đầu tiên để lấy được cái khoảng cách chuẩn đấy. anh em phải bỏ ra vài tiếng đầu tiên để khoảng cách chuẩn còn các từ các tiếng sau thì cứ khoảng cách đấy anh em đánh theo công thức cho tôi đây là công thức đánh máy R6 nha anh em anh em nhìn này Đấy. rất là đơn giản như thế này thôi một hai là tứ tử ba bốn là lẻ Đấy. 5 6 nhịp là sấp đôi Đấy. còn 7 8 nhịp Đấy. là lẻ 9 10 nhịp là lại tứ tử Đấy thì tùy anh em Đấy. anh em uh, thuộc cái công thức này là anh em sẽ mang đi đánh con R6 này rất là hiệu quả công thức ờ, này là công thức chuẩn 100% máy thì khoảng cách anh em nhớ cho tôi là anh em sẽ phải thử khoảng cách tùy vào từng ấy à, khoảng thì mình sẽ khoảng cách của nó thì cũng khoảng tầm 80 phân hơn 80 phân là nó sẽ chuẩn đấy đấy là anh em cứ ước lượng như thế còn cái khoảng cách nó còn ra vào bát nữa thì anh em à, chú ý là kéo bát lại cho nó chuẩn đấy khi anh em mà đủ chuẩn khoảng cách rồi đấy thì anh em sẽ bấm cái khiển này khi em bấm khiển này à, bộ cảm ứng của cái máy R6 này nó sẽ biết là nó bị chẵn bị lẻ và nó sẽ rung theo nhịp đấy thì à, mình sẽ đeo con máy cảm ứng này vào và đánh cho anh em xem nhé Đấy. mình sẽ đeo trực tiếp vào người đánh cho anh em xem để anh em cảm nhận được là uh, nó chuẩn như thế nào thì uh, anh em đợi mình một chút nhé mình sẽ đeo còn đây là công thức này anh em nhìn công thức thấy công thức không ạ Đấy, đây là công thức của nó sẽ để góc màn hình cho anh em xem giờ dạ, mình sẽ uh, đi mình đeo con R6 này vào và mình sẽ đánh cho anh em xem Đấy. khiển này đấy R6 thì anh em máy thì anh em đeo ở ngực đúng không ạ còn cái khiển này anh em sẽ nhét túi quần nhét túi quần và dùng cái khỉu tay của mình này khi khi nào ấn khi nào đánh thì anh em sẽ ấn dùng cái khỉu tay này để ấn vào cái khiển đấy anh em nhét ở túi quần thì anh em dùng khiển này kiểu cái khủy tay này đấy. anh em ấn nó xuống là nó sẽ ấn khiển này anh em để ngửa cái công tắc khiển này lên đấy là được giờ mình sẽ đi đeo R6 vào và đánh cho anh em xem mình đã lấy được khoảng cách chuẩn từ trước Đấy, từ những cái video lần trước mình đã làm thì mình đã lấy được cái khoảng cách chuẩn rồi giờ mình chỉ việc đứng và đánh cho anh em thôi thì mình sẽ đeo máy lên và cho anh em xem cái khả năng à, đánh của con này nó rất là tuyệt vời anh em chỉ việc cởi áo ra và nhét nó vào Đấy. anh em nhớ cho tôi một điều là máy phải luôn à, cao hơn vị nhá máy phải luôn ở trên vị Đấy. Đấy, bộ vị này đã được vào hàng rồi thì à, mình sẽ sóc cái và đánh một cách hoàn toàn xanh chín cho anh em để à, xem à, nhịp của nó như thế nào Đấy, mình sẽ đọc số nhịp và à, đọc vị chẵn lẻ ok là mình sóc cái nhá à, bát đĩa và bát đĩa thì hoàn toàn là xanh chín vị thì anh em phải vào hàng Đấy. Thì anh em chỉ cần nhớ cho mình thế thôi chơi bất kỳ trò gì bịp ấy thì mình cũng phải vào được một đồ gì đó chẳng hạn như là bát đĩa hoặc là quân vị chứ không phải đơn giản như những cái quảng cáo trên ờ, Facebook không cần vào gì mà phân âm phân màu được không có đâu anh em anh em hãy là một người mua hàng tỉnh táo để tránh bị lừa nhé Ok mình sẽ sóc cái cho anh em Đấy, giờ mình sẽ bắt đầu đếm số nhịp anh em bấm khiển Đấy. khi anh em sóc cái xong anh em bấm khiển này anh em mà làm ở bên ngoài thì anh sẽ bấm khiển Đấy. khi bấm khiển mình sẽ bắt đầu đếm số nhịp rung Đấy. máy rung rất là êm đúng không ạ anh em nghe thấy số nhịp rung không ạ máy rung êm lắm không nghe thấy gì cả ok à, ờ, 5 nhịp anh em nhìn công thức này anh em nhìn công thức này 5 nhịp thì nó là gì ạ đấy anh em nhìn 5 nhịp là sấp đôi sấp đôi mình sẽ mở cho anh em xem này đấy sấp đôi ok tiếp tục mình sẽ thử cho anh em khoảng à, vài ba lần để anh em à, yên tâm về sản phẩm anh em có thể thử hàng lên cơ sở mình thử hàng trực tiếp nhé à, ờ, cơ sở mình có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử hàng cho yên tâm Đấy, tốt nhất là anh em lên cơ sở để những người thầy người thợ bên mình sẽ hướng dẫn anh em chơi kia con R6 này một cách hiệu quả nhất ok bấm khiển này anh em ờ, dùng kiểu tay này xuống nếu mà thực tế cuộc chơi Đấy. còn đây là mình đã lấy được khoảng cách rồi lấy được khoảng cách phía trước rồi nên nó rất là đơn giản còn nhiều anh em mà chưa biết thì nó sẽ hơi khó khăn một tí thì lên cơ sở người ta sẽ hướng dẫn cho anh em ok nhịp này rung nhanh và hơi dài Đấy. anh em nhiều khi ấy, chỉ cần nghe một hai nhịp rung ban đầu là anh em đã biết nó về gì rồi không cần phải nghe đủ hết nhịp rung nếu mà anh em đã đánh quen Đấy không cần phải nghe đếm đủ nhịp rung vì mỗi cái về chắn về lẻ hoặc là về tứ tử nó sẽ có một cái nhịp rung khác nhau Đấy, anh em chỉ cần cảm nhận cái nhịp rung này anh em đã mở à, có thể ấy được rồi ok con này là 10 nhịp rung 10 nhịp rung nhá Đấy. nhịp rung nó rất là nhỏ và ấy. thì chắc chắn là nó về tứ tử mở cho anh em xem này Đấy. tứ tử thấy chưa chuẩn xác không anh em tiếp tục nhá làm thêm một tiếng nữa cho anh em xem bấm khiển này xong chưa ok cái này có bốn nhịp rung thì là lẻ ba đen đấy mình sẽ mở cho anh em xem rất đơn giản thì đấy rất là đơn à, thì anh em muốn chi tiết cụ thể hơn thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên màn hình à, đứng, đứng Đấy, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào anh em nhé